Những nội dung đáng chú ý tiếp theo trong bản tin tối nay Bình tĩnh và đề cao cảnh giác đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp Thường trực Chính phủ hôm nay sau khi một người Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Người ngoại tỉnh không nhất thiết phải có chỗ ở hợp pháp hay tạm trú liên tục thì mới được nhập hộ khẩu Hà Nội. Tuy nhiên, cũng cần lộ trình phù hợp khi thực thi quy định này. Trưa nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ để kích hoạt và tái khởi động thêm các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 để dịch không lây lan ra cộng đồng. Cuộc họp được tổ chức ngay sau khi một bệnh nhân ở Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm khẳng định là dương tính với SARS-CoV-2. À, tại cuộc họp, Thủ tướng đã đề nghị người dân thành phố Đà Nẵng cần bình tĩnh, không hoang mang. Còn ngành y tế và các lực lượng phòng chống dịch cùng với chính quyền không được chủ quan mà phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với các tình huống để bảo vệ sức khỏe của người dân. Theo kết quả xét nghiệm chuyên sâu vào sáng nay của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bệnh nhân nam 57 tuổi ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng đã dương tính với SARS-CoV-2 và là bệnh nhân COVID-19 thứ 416 của Việt Nam. Đây là ca lây nhiễm ở cộng đồng điển hình do xâm nhập từ bên ngoài. Trước khi bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm khẳng định chắc chắn nhiễm SARS-CoV-2, theo chỉ đạo của Thủ tướng, mấy ngày qua Bộ Y tế và thành phố Đà Nẵng đã tổ chức xác định truy vết được 288 người tiếp xúc gần hay được gọi là F1 với bệnh nhân này và hơn 790 người tiếp xúc với F1 gọi là F2 để cách ly y tế. Đến trưa nay, 107 người tiếp xúc gần nhất với bệnh nhân đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện việc lập danh sách những người tham gia tiệc ăn hỏi và tiệc cưới mà bệnh nhân 416 có mặt ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần trước – vẫn được tiếp tục để cách ly y tế phù hợp và lấy mẫu xét nghiệm. Thành phố đã phong tỏa bệnh viện C, hiện nay có 947 người và đã tiến hành lấy máu xét nghiệm à, bước đầu là 54 người âm tính. Là những người này là trực tiếp à, tiếp xúc với bệnh nhân và những người còn lại thì cũng sẽ tiến hành xét nghiệm trong ngày hôm nay. Đã tiến hành phun thuốc khử trùng ở tất cả các cái nơi mà bệnh nhân này đến. Ngày 16 tháng 7 thì đã phát hiện 31 người nhập cảnh trái phép, đã bắt giam một người khởi tố à, ba bị can trong đó là người Việt Nam là hai một người Trung Quốc và tất cả những người này đã được cách ly và xét nghiệm đều là âm tính và ngày hôm qua tiếp tục phát hiện thêm 21 người và đã tiến hành cách ly 21 người này và đã lấy xét nghiệm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong lúc 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chưa kiểm soát được đại dịch COVID-19 với gần 16 triệu người mắc thì về Việt Nam ghi nhận thêm một người mắc mới COVID-19 trong cộng đồng sau 99 ngày an toàn là việc đã được chính phủ chủ liệu từ trước để sẵn sàng ứng phó. Trong một tuần trở lại đây, Việt Nam đã ghi nhận thêm 30 người mắc COVID-19, trừ bệnh nhân ở Đà Nẵng. Còn lại, tất cả các trường hợp khác đều nhập cảnh vào Việt Nam và không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Trong số 416 người mắc COVID-19 được ghi nhận đến nay, chỉ còn 50 bệnh nhân đang phải điều trị. Cái việc mà có rò rỉ một vài cái bệnh nhân dương tính ở khu vực này khu vực khác nhưng đồng biết là việc đó cũng không phải là bất ngờ trên thái độ chúng ta rất bình tĩnh tuy vậy thì trong nhân dân trong xã hội nhất những khu vực đông khách du lịch như thành phố đà nẵng thì nó cũng tạo nên bất ngờ và cũng tạo nên bất bình thường đối với tâm lý trước bối cảnh ấy thì chúng ta bình tĩnh tìm ra một lối đi một cách làm nghiêm túc để mà ngăn ngừa có hiệu quả trước hết là không được lay động ra cộng đồng Thường trực Chính phủ đánh giá, trong khi các nhà ngoại giao, chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao người nước ngoài và người Việt từ các nước về Việt Nam qua đường hàng không cơ bản được quản lý và cách ly nghiêm túc, thì gần đây nhiều người nước ngoài được phát hiện nhập cảnh trái phép, đi sâu vào nội địa và không được cách ly quản lý. Đây là những nguy cơ rất cao làm bùng phát dịch COVID-19. Trước tình hình này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng, nhất là Bộ đội Biên phòng, phải tăng cường tuần tra canh gác các đường mòn lối mở trên các tuyến biên giới trên đất liền và cả trên biển để ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép, chấm dứt tình trạng không có kỷ cương như vừa qua. Tất cả những người nhập cảnh trái phép đều được coi như trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và phải cách ly và xét nghiệm chặt chẽ. Hôm nay có đồng chí đại diện cho Bộ Biên Quốc phòng đây, đồng chí phải quán triệt cái tinh thần này một cách nghiêm túc đến lực lượng biên phòng. Anh em dài ngày, mấy tháng rồi cũng lỏng lẻo, mệt mỏi, cho nên một câu hỏi đặt ra mà tôi muốn nói với các đồng chí đấy, cái số người nước ngoài này vào Việt Nam bằng cách nào? Bằng đường nào? Cho nên tôi đồng ý yêu cầu Bộ Công an khởi tố điều tra đường dây đưa người bất hợp pháp để xử lý nghiêm được pháp luật. Xử lý nghiêm cái việc tập trung những đối tượng này vào một số địa điểm ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Dù đối tượng nào được vào Việt Nam theo quy định thì vấn đề thực hiện cách ly tập trung cương quyết nên tôi cũng đề nghị bộ quốc phòng tổng rà soát cách ly yêu cầu nghiêm khắc trong quá trình cách ly không dễ dãi là cách ly tôi được biết một số nơi đã cho về sớm rồi cũng dễ dãi hơn 6 tháng qua đặc biệt 99 ngày qua cố gắng rồi nhưng mà cha ông ta thường nói mở trường đồ bất tri mở lực đường dài biết con người tốt các địa phương của chúng ta nhất là thành phố đà nẵng lúc này bộ công an bộ quốc phòng bộ y tế lúc này phải là một con người tốt để trường kỳ trong công việc phòng chống dịch này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế tăng cường thêm các bác sĩ giỏi, thiết bị y tế và thuốc từ các bệnh viện lớn trong cả nước để tập trung hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân 416. Bộ Y tế thành lập ngay tổ công tác đặc biệt bao gồm cả Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông của Bộ Công an vào ngay Đà Nẵng để hỗ trợ tìm kiếm, truy vết và thực hiện cách ly tập trung đối với tất cả những người là F1 của bệnh nhân 416, cũng như tăng cường khoanh vùng dập dịch khi phát hiện người nhiễm mới. Đồng thời, cần áp dụng cả các sản pháp công nghệ để truy vết lẫn biện pháp trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để phát hiện người nhập cảnh trái phép. Bộ Y tế tập trung giám sát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả những người có triệu chứng cảm sốt hay mắc bệnh đường hô hấp ở Đà Nẵng, đặc biệt là ở những khu vực mà bệnh nhân 416 đã đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đà Nẵng phải coi đây là nhiệm vụ chính trị tập trung, đột xuất trong chỉ đạo. Trong lúc này, cần bình tĩnh, không hoang mang nhưng phải cương quyết. Nếu không cương quyết, nhận thức không rõ ràng, quyết liệt thì từ ca bệnh này có thể nguy cơ lan ra cộng đồng. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương trong cả nước, nhất là các thành phố lớn, thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch được nêu trong chỉ thị 19 của Thủ tướng. Tiếp tục khuyên cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Còn các cơ quan truyền thông, thông tin báo chí tăng cường thông tin truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh để người dân chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ nhưng không để xuất hiện tình huống hoang mang, hoảng loạn trước diễn biến mới của dịch bệnh. Tại Đà Nẵng thì à, sáng nay, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đi khảo sát khu dân cư nơi bệnh nhân dương tính với COVID-19 sinh sống và chỉ đạo địa phương các biện pháp để phòng chống dịch, trong đó có thành lập các tổ tình nguyện tại chỗ, giám sát người dân tại nơi bệnh nhân dương tính COVID-19 sinh sống. Làm việc với Sở Y tế Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và phường Hòa Khánh Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương yêu cầu với 132 hộ dân thuộc hai tổ trong khu vực bệnh nhân dương tính COVID-19 sinh sống cần nhanh chóng thành lập 5 tổ tình nguyện phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng. Thành viên phải là những người có tinh thần trách nhiệm, sinh sống cùng địa bàn. Nhiệm vụ của tổ là giám sát, theo dõi, đo nhiệt độ từng người dân, tuyên truyền, động viên nhân dân bình tĩnh, thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Công việc này thì rất là giúp ích cho cộng đồng mà những cái này về tập thể thì mình cũng không ngay cả bản thân mình mà mình phải vận động thêm những người nữa tham gia để mà hỗ trợ cho các ờ, chức năng chính quyền. Đoàn Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cử cán bộ túc trực cùng cơ sở giám sát hoạt động của các tổ tình nguyện, khẩn trương trang bị nhiệt kế cầm tay, trang bị phòng dịch, tổ chức tập huấn kỹ năng cho từng thành viên để triển khai nhiệm vụ. Bắn chốt luôn là tất cả những ai có sốt, có ho, có đau họng hoặc là có gì nghi ngờ Covid là không đi khám ở đâu khác. Tuyên truyền là chúng tôi đã cử cán bộ từ quận về rồi, ngồi tại trạm y tế rồi. Thì bà con không được đi đâu khám ở ngoài cái chỗ khu vực này mà đến ngay trạm y tế đã có cán bộ quận các thứ đủ trình độ tất cả các thứ ngồi đấy rồi. Đà Nẵng hiện đã kích hoạt đồng loạt mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất. Ủy ban nhân dân các quận huyện cũng được yêu cầu chủ động phối hợp với Sở Y tế thành phố trong quá trình điều tra rà soát thực hiện cách ly đối với các đối tượng F1, F2 theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ngoại trừ ca COVID-19 thứ 416 tại Đà Nẵng, thì ngày hôm nay nước ta cũng có thêm một ca nhập cảnh từ Liên bang Nga là ca bệnh thứ 417. Người này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Còn trên thế giới thì số ca nhiễm COVID-19 đã gần chạm mốc 16 triệu người, tức là đã tăng thêm 1 triệu người chỉ sau có 3 ngày hơn 9,7 triệu người trong số này đã hồi phục, thế nhưng cũng có